Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng forex tiền tệ chứng khoán tuần từ 26 cho đến 30 tháng 4 năm 2021. Tuần này là một tuần cuối cùng của thị trường rồi. Tuần này thị trường sẽ đón nhiều thông tin quan trọng, trong đó có cuộc họp FOMC và thông tin GDP quý 1 của Mỹ. Do vậy, rất có thể tuần này sẽ một tuần biến động khá là mạnh của cậu vàng cũng như các ờ, chỉ số cũng như các cặp tiền tệ. Tuần trước thì cậu vàng của chúng ta đã tiến đến sát 1.800 rồi lên cao nhất 1798 trước khi quay đầu đóng cửa 1778 xu hướng lên test 1.800 của cậu vàng à, tuần qua à, tiếp tục là một tuần tăng giá và tuần tới nhiều khả năng cậu vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh để cho chúng ta có thể tiếp tục canh mua trước khi có thể chinh phục mốc 1.800 tôi sẽ điểm qua thông tin cơ bản tuần ờ, tới này luôn tuần trước thì như tôi nói là chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng trong tuần nhưng mà đa phần các thông tin kinh tế à, công bố trong tuần thì đa phần là ở trạng thái tốt đây chúng ta có thể nhìn thấy cột công bố thông tin màu xanh nó chiếm đa số do vậy có thể lý giải được là nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi tuần tới thì uh, ngay ngày thứ hai tối ngày thứ hai chúng ờ, ta sẽ đón nhận thông tin đầu tiên đó là đơn đặt hàng và lâu bền Ờ, đến ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có thông tin là niềm tin niềm tin tiêu dùng tuy nhiên ờ, thông tin quan trọng sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư à, tối ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chúng ta sẽ có thông tin quan trọng nhất chờ đợi trong tuần chính là cuộc họp LMC nhiều khả năng các chính sách của cuộc họp LMC thì không thay đổi tuy nhiên chúng ta sẽ chú ý đến những ờ, cái bình luận và những cái ờ, FOMC họp báo này những cái thông điệp của FOMC được đưa ra trong cuộc họp báo thì nó có thể gợi mở cho giới đầu tư những cái đánh giá của FOMC về nền kinh tế đánh giá về lạm phát cũng như gợi mở những cái việc nhất quán về chính sách tiền tệ có thay đổi gì hay không vào ờ, tối ngày thứ năm thì chúng ta sẽ đón nhận thông tin là GDP quý 1 của Mỹ dự kiến GDP quý 1 quý này khá là tốt là 6,5% thực tế chúng ta phải chờ xem nhá và bên cạnh đó có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp Đấy. À, doanh số bán nhà đã qua sử dụng ngày thứ sáu thì chúng ta cũng không có thông tin gì quá quan trọng của Mỹ và có niềm tin tiêu dùng và PMI Chicago thôi nói chung là tuần này thì thông tin sẽ tập trung trong ngày thứ tư và thứ năm như vậy thì giữa tuần và chúng ta lưu ý còn thông tin từ thứ hai thứ ba hoặc là thứ sáu thì nó cũng ờ, không không không được đánh giá là quá cao như vậy là tuần này thì giữa tuần sẽ tập trung thông tin và nhiều khả năng chúng ta chú ý cái thời điểm biến động giữa tuần đó là về góc độ thông tin còn về tình hình ờ, dịch bệnh thì chúng ta biết đợt này thì dịch bệnh covid nó lại đang leo thang nhé có rất nhiều nơi từ Ấn Độ Ấn Điếc là số ca nhiễm mới nó cũng đang tăng rất là mạnh đấy Ấn Độ thất thủ covid 18 này chúng ta nhìn thấy này đấy Ấn Độ có những ngày ghi nhận này ngày hôm nay ghi nhận là 346.000 ca phi uh, ca nhiễm bệnh nói chung là số ca nhiễm bệnh của Ấn Độ đang tăng rất là mạnh rất là đột biến thì có thể nói là cái ờ, tình trạng ờ, Covid đang bùng nổ trở lại nó cũng rất là mạnh mẽ cái này thì nói chung là cái cái việc ờ, Covid thì đến thời điểm này nó cũng không ảnh hưởng quá tức là mọi người đang không quá quan tâm đang đánh giá thấp cái diễn biến Covid do chúng ta đã đang chủ quan là có vaccine rồi chúng ta biết là hơn 3 triệu người tử vong rồi số ca tử vong hiện nay cũng sẽ chưa biết là dừng ở đâu 146 triệu người nhiễm bệnh một ngày bây giờ thì 7 800 ngàn ca nhiễm bệnh gần 1 triệu ca nó diễn biến cũng rất là nặng đấy nói chung là hiện tại thì Covid đang không thu hút được sự chú ý của giới đầu tư nhé khi nào nó thu hút thì chúng ta tính sau đó là về thông tin cơ bản còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì vàng của chúng ta đây đang một chiều áp chen thôi tất nhiên là áp chen thì vẫn có những đợt điều chỉnh hiệu chỉnh là bình thường tôi thì tôi kỳ vọng sau khi vàng thất bại trong việc chinh phục ngưỡng 8 vàng hoàn toàn có thể hồi trở lại cái khu vực 4x 5x như chúng ta dự kiến trước đó thì tuần tới chúng ta lưu ý hai khu vực để chúng ta canh mua khi có tín hiệu đảo chiều nhé một là khu vực quanh 50 hai là khu vực quanh 38 40 đây sẽ hai khu vực chúng ta canh mua nhé chúng ta có thể dừng lỗ tầm 7 đến 10 giá còn hướng đến thì chúng ta vẫn hướng đến 1 1008 và 820 đấy là khu vực ờ, đó là cậu vàng quan điểm tôi thì hiện tại vàng đang áp chen do vậy tôi chỉ khuyến nghị dưới mua lên thôi không trên bán xuống gì hết nhá cá nhân tôi thì đánh giá là vàng hai lần thủng nghìn tám đã hai lần về một ờ, sáu bảy x thì đã là thiết lập mô hình đáy đôi rồi và bây giờ vàng sẽ tiếp tục đi lên thôi đó vàng sẽ tiếp tục đi lên có một điểm ờ, lưu ý của vàng chúng ta lưu ý nhé là mô hình ờ, MACD trên chart tuần đã bắt đầu nhấp nháy tín hiệu ờ, đảo chiều chuẩn bị tăng giá do vậy khi tuần mà tăng giá thì nó sẽ hiệu chỉnh một vài tuần một hai tuần nhưng mà sau đó nó sẽ chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc đấy coi như sóng tăng từ 1670x lên đến 1080 là sóng một thôi đấy Bây giờ vàng sẽ bước vào sóng hiệu chỉnh 2. Sau sóng hiệu chỉnh 2 nó sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc khá là nhỏ, khá là mạnh trong thời gian tới. Do vậy chúng ta là ưu tiên canh khi vàng điều chỉnh xuống chúng ta mua lên. Đấy là cái hướng đi hướng ờ, mua bán tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là đối với cậu vàng. Còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhá, Thì tuần qua nó đã xuất hiện một cây nến Ờ, nhấp nháy tín hiệu đảo chiều một cây nến búa chân nó không quá dài và nó không áp đảo so với cây nến chân liền kề trước đó đây cũng là một ờ, một một ờ, cây nến nhấp nháy tín hiệu đảo chiều thôi chứ nó cũng chưa rõ ràng do vậy nếu quý vị hoàn toàn có thể tham gia đầu tuần có thể nếu tạo dâu trên trên 34.100 quý vị có thể bán thì quý vị dừng lỗ một phần trăm là 34.400 cái này nếu chúng ta bán được thì chúng ta ăn mấy ngàn điểm còn sai thì chúng ta mất 300 điểm phải chấp nhận thôi nha đối với chỉ số Nasdaq cũng vậy đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều và tín hiệu ờ, đỉnh đôi rồi mô hình hai đỉnh rồi nguyên tắc thì hiện nay giá đang là 13.921 chúng ta hoàn toàn có thể canh dâu trên 14.000 chúng ta bán dừng lỗ 1% thôi 150 giá chốt lời hoàn toàn nghìn hai nghìn giá là bình thường thậm chí xa hơn rất là nhiều đó thì các bạn có thể cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận để bán thôi chứ còn hiện nay nó đang nhấp nháy tín hiệu rồi còn nếu mà để rõ thì thực ra tôi nói với bạn là không có lúc nào rõ cả thị trường thì lúc nào khi chúng ta đã vào lệnh là 50 50 thôi chỉ có chúng ta cân nhắc rủi ro và lợi nhuận đâu để chúng ta đánh thôi giống như đợt vàng dưới nghìn bảy tôi vẫn bảo là vàng dưới nghìn bảy là cơ hội mua tốt nhất trong năm mà còn đương nhiên chúng ta các bạn có thể mua nghìn bảy bạn nào mua khéo mua 680 là bình thường đó nhưng có bạn mua nghìn bảy xuống 680 chúng ta cũng lỗ ngay mấy chục giá trước khi chúng ta trở lên lãi kiểu như vậy à, nó đúng sai nó còn theo điểm vào lệnh theo thời điểm vào lệnh và theo cái view của các bạn là cái target chốt lời cắt lỗ có những bạn dừng lỗ 50 giá chốt lời 200 giá thì bạn mua xong lỗ 10 15 giá là bình thường 20 giá là bình thường đấy quan trọng là thế nhưng có những bạn chỉ dừng lỗ có 5 giá chốt lời 10 giá thì 5 giá là cắt lỗ mất rồi thì 20 giá thì có cắt lỗ mấy đời rồi kiểu như thế trong đầu tư thì không có, không có quan điểm đúng và không có quan điểm sai các bạn nhé chỉ làm sao khi bạn đúng thì bạn cố gắng kiếm được nhiều tiền còn khi bạn sai bạn làm sao mình sai mất ít tiền đấy là trong đầu tư còn trong đầu tư không có ai đúng không có ai sai cả ai cũng có thể đúng ai cũng có thể sai ai cũng sẽ có những lúc đúng và ai cũng có những lúc sai đấy là đầu tư mà thị trường nó thiên biến vạn hóa lắm đó đấy là đối với chỉ số chứng khoán Mỹ nhá thì hai chỉ số uh, Dow Jones và Nasdaq thì nhấp nháy tín hiệu đảo chiều rồi các bạn có thể canh bán chỉ số S&P 500 cũng tương tự vậy thôi đó, đối với uh, dầu dầu thì hiện nay nó đang tiếp cận dần với cái uh, kênh uh, kênh chen hỗ trợ tăng giá nếu tuần tới dầu thủng 60 thậm chí là thủng 59 các bạn có thể canh khi dầu đóng cửa dưới 59 thì khi nó hồi trở lại 595 60 các bạn bán nhá. Và lúc đó các bạn dừng lỗ cho tôi là một một giá. Đó. Phải phải hai giá đấy, một giá không trụ được với dầu ở thời điểm hiện tại đâu. Thì nếu giá đóng cửa dưới 59 sau test trở lại 60 thì các bạn quanh bán quanh 60 dừng lỗ 62 cho tôi. Còn chốt lời các bạn sẽ hướng đến vùng giá là 48 nhé tức là chúng ta có thể dừng lỗ hai giá chốt lời 10 12 giá đấy là cái chấp nhận được đối với UZ thì chúng ta đã khớp lệnh mua rồi các bạn uh, tuần trước chúng ta canh mua quanh 107.5.6 thôi lệnh mua đã khớp giờ các bạn cứ ngồi mà dừng lỗ chúng ta dừng lỗ 107 rồi còn bây giờ chúng ta ngồi thôi ngồi chờ giá tăng trở lại thôi 109 110 thì chúng ta chốt thôi U cạc thì 4 tuần liên tiếp chúng ta bán và khớp lệnh cũng như chốt lời ở vùng giá quanh 1.2630 nhưng mà từ tuần tới thì tôi sẽ không nhìn thấy xu hướng của u cạc nữa nên u cạc tuần tới tốt nhất chúng ta tránh ra nhé không làm gì cả eu cũng vậy eu chúng ta bị dừng lỗ rồi chúng ta dừng lỗ 50 pip rồi chúng ta tạm đứng ngoài đi nhé chưa nhìn thấy xu hướng tiếp theo của eu đâu au cũng vậy không có xu hướng đâu chúng ta tạm đứng ngoài thôi gu thì tuần trước chúng ta hơi đen chúng ta dừng lỗ xong thì nó xuống không sao cả trong đầu tư thì đen đỏ quên đi à, tuần tới thì GU tôi cũng không nhìn thấy xu hướng rõ nét của GU nên cốt nhất là GU tuần tới chúng ta cũng tạm đứng ngoài không làm gì cả ở GG thì là xu hướng đi lên rồi à, đi lên theo uh, ờ, UG thôi nhưng mà xu hướng nó cũng không không không được rõ ràng như UG nên cốt nhất là GG chúng ta đứng ngoài như vậy tuần tới thì chúng ta có những uh, sản phẩm nào chúng ta có thể canh vàng à, hai chỉ số chứng khoán Mỹ là S&P 500 và Nasdaq dầu Uzi thế thôi còn tuần tới đa phần chúng ta sẽ giao dịch vàng với chỉ số nhé à, ờ, trong các cặp tiền tệ chúng ta giao dịch Uzi thôi còn các cặp khác thì tôi thấy là tín hiệu không rõ ràng có những tuần chúng ta giao dịch nhiều có những tuần chúng ta phải tạm nghỉ thôi đấy là quy tắc rồi đó là toàn bộ cái uh, nhận định Phân tích nhận định xu hướng tuần tới, tuần cuối cùng của tháng 4. Các bạn đặc biệt lưu ý tuần tới sẽ có những biến động mạnh nhé của thị trường, đặc biệt là liên quan đến cuộc họp FOMC vào giữa tuần và à, công bố GDP à, của Mỹ, GDP quý 1. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.